lời khuyên dành cho các nhà đầu tư tăng trưởng khi mới tham gia thị trường. Phần lớn các em đầu tư theo chiến lược tăng trưởng khi mới tham gia thị trường, chúng ta có thể kiếm được 50 đến vài trăm phần trăm lợi nhuận trong thời gian rất ngắn. Tuy nhiên vì chúng ta mới tham gia thị trường và đầu tư theo chiến lược theo đà tăng trưởng nên cái việc mà lợi nhuận kiếm được rất dễ dàng và chúng ta không biết thời điểm nào chúng ta bán ra. Nên chỉ khi mà thị trường nó quay đầu xuống điều chỉnh chỉ trong một hoặc hai ba phiên thôi thì toàn bộ lợi nhuận mà chúng ta tích lũy trong nhiều tuần qua trong nhiều tháng qua biến mất trong thời gian rất là ngắn và đấy là thực sự là cái sự đau xót của rất nhiều anh chị em khi mà chúng ta chưa biết thời điểm nào bán ra và bản thân Dũng ở giai đoạn đầu khi mà tham gia thị trường Dũng cũng như vậy năm 2010 à, thì khi mà bắt đầu tham gia thị trường thì Dũng cũng kiếm được trên 300 gần 400% lợi nhuận trong thời gian rất ngắn và trong khi đó thì phần lớn mọi người lại không kiếm được cái phần lợi nhuận như vậy và mình cảm giác thì mình rất là giỏi mình cảm giác mình rất tài năng và đây là một cái con dao hai lưỡi tức là việc mà chúng ta tiếp tục mua vào khi mà thị trường chung nó tiếp tục đi lên khi một cổ phiếu tiếp tục đi lên và chúng ta không biết thời điểm nào nó ra và lúc mà thị trường đi xuống hoặc là điều chỉnh chúng ta không bán được cổ phiếu ra đấy là lý do à, toàn bộ tài sản tôi mất hết và thậm chí là bị thua lỗ không những thua lỗ là thậm chí là nợ một số tiền rất lớn khi mà chúng ta không nắm được các chu kỳ của cổ phiếu chu kỳ thị trường và hôm nay Dũng muốn chia sẻ với quý vị các bạn cách để chúng ta có thể giữ lại lợi nhuận cách chúng ta có thể thoát ra khỏi thị trường khi mà thị trường đạt đỉnh và với những chiến lược này thì chúng ta có thể hài hòa tham gia thị trường bất cứ lúc nào và chúng ta có thể biết cái nhóm cổ phiếu nào biết những cái cổ ngành nào những nhóm cổ phiếu nào dẫn dắt để chúng ta có thể đầu tư một cách an toàn chắc chắn có lợi nhuận cao mà không chúng ta không phải lo lắng sợ hãi như thời gian vừa qua các bạn đã biết thì để đầu tư chứng khoán thì cái yếu tố xu hướng và yếu tố chu kỳ là hai phần quan trọng nhất nếu chúng ta đi ngược xu hướng và đi ngược chu kỳ và thì thực sự để thành công trên thị trường chứng khoán nó mang tính chất là may mắn nhiều hơn Vậy làm sao để chúng ta biết chu kỳ, làm sao để chúng ta biết xu hướng của một cổ phiếu, làm sao để chúng ta biết là chu kỳ của một dòng hay là một nhóm cổ phiếu đã kết thúc rồi. Và đây là một trong những công thức quan trọng nhất dành cho tất cả các nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư tăng trưởng. Có rất nhiều các bạn đầu tư theo chiến lược đầu tư giá trị thì các bạn có thể là không tham gia vào những cái lúc mà thị trường điều chỉnh hoặc là các bạn có thể mua thêm khi mà thị trường điều chỉnh rất là mạnh. Nhưng với chiến lược đầu tư tăng trưởng thì cái việc mà chúng ta cần phải mua đúng điểm và chúng ta cần phải thoát ra khi mà thị trường chung chúng ta gọi là chạy rút rút nước rút hoặc là chúng ta gọi là thị trường chung tạo những cái quá trình phân phối ok và đầu tiên bước đầu tiên khi mà các bạn biết rằng là cái cổ phiếu hoặc là sự vận hành của cổ phiếu hay thị trường chung nó sẽ vận hành như thế nào các bạn có thể quan sát như ở trên trước hết là các bạn sẽ nhớ cho Dũng một số bước như sau trước khi mà chúng ta à, đưa vào những thực hành trên cái biểu đồ và chúng ta biết được à, bước đầu tiên chúng ta cần phải nắm rõ được cái xu hướng của thị trường chung ở Việt Nam thị trường chung chúng ta có thể có hai chỉ số đặc biệt đó là chỉ số VN30 đó là 30 cổ phiếu tốt nhất trên sàn chứng khoán <clears throat> Hồ Chí Minh hoặc là chỉ số VN Index đó là chỉ số sàn chứng khoán Hồ Chí Minh đây là những cổ phiếu thực sự chất lượng nên chính vì vậy thì bạn cần phải nắm rõ được toàn cổ toàn cảnh bức tranh của thị trường chứng khoán để chúng ta biết rằng là thực sự các nhóm ngành các cổ phiếu nó đang ở đâu trong cái thị trường chung như vậy bởi vì khi mà thị trường chung đi lên thì phần lớn các cổ phiếu cũng thay nhau chạy và nó chạy rất mạnh và khi thị trường chung giảm điểm thì phần lớn các cổ phiếu cũng giảm rất mạnh nên chính vì vậy chúng ta không thể nào có thể chống lại được hình chung với nhà đầu tư mới tham thị trường thì chúng ta cứ thích mua theo kiểu như là chống lại hình chung đấy là cái cách để có thể giết chúng ta một cách nhanh nhất nếu chúng ta không biết được là cái xu hướng thị trường chung đang ở đâu tuy nhiên chúng ta cũng có thể bỏ lỡ những cổ phiếu mà chúng ta không biết thị trường chung nó như nào chúng ta lo lắng sợ hãi khi thị trường chung điều chỉnh nên chính vì vậy chúng ta cần phải hiểu rõ là thực sự thị trường chung cách mà chúng ta để phân tích cách để chúng ta tổng hợp cách chúng ta đánh giá biết được là thị trường chung nó như thế nào bước thứ hai các bạn có thể theo dõi các nhóm các ngành để chúng ta biết là cái nhóm ngành nó đang ở giai đoạn nào trong mỗi chu kỳ của nó ở thị trường thì ở Việt Nam thì chúng ta có một số các nhóm ngành chính mà chúng ta có thể theo dõi như là nhóm ngành về bất động sản nhóm ngành về chứng khoán nhóm ngành về ngân hàng nhóm ngành dầu khí và một số nhóm ngành khác đây là những nhóm ngành có thể tạo ra những biến động lớn với mỗi chu kỳ biến động của thị trường nên nếu chúng ta biết rằng là cái nhóm ngành đó nó đang ở đâu trong chu kỳ của thị trường thì chúng ta có thể biết chúng ta thoát ra một cách đơn giản thay vì chúng ta vẫn tiếp tục mua vào giống như chúng ta ra ngoài kia nghe những rút kín rút hở người ta bảo chúng ta mua bảo chúng ta bán mà chúng ta không biết là chúng ta quyết định như nào đó là nguyên nhân dẫn đến thất bại của rất nhiều anh chị em khi mà thị trường chung nó bước vào những đợt giảm mạnh và sau khi giảm chúng ta bán ra thị trường lại tiếp tục đi lên và chúng ta không biết là điều gì diễn ra hôm qua nó giảm đến 30 điểm 40 điểm thậm chí 70 điểm và tiếp tục nó giảm tiếp và sau một hai phiên tiếp tiếp theo nó lại tiếp tục tăng rất mạnh và chúng ta không biết rằng là khi nào chúng ta có thể tham gia thị trường nên chính vì vậy hiểu rõ được chu kỳ cổ phiếu hiểu rõ được cái nhóm cổ phiếu đó là cái cách bài học để chúng ta hiểu rõ được cái sự vận hành giúp chúng ta có thể tồn tại và sống giàu có trên thị trường chứng khoán thay vì chúng ta đầu tư theo kiểu may mắn theo đầu tư theo kiểu như là uh, cảm tính và đó là nguyên nhân thất bại của rất nhiều anh chị em và bước thứ ba khi mà chúng ta nắm được ngành nhóm cổ phiếu rồi thì chúng ta cần phải lựa chọn những cổ phiếu dẫn đầu trong cái nhóm ngành đó tại sao chúng ta phải lựa chọn những cổ phiếu dẫn đầu trong những cái nhóm đó có những cổ phiếu dẫn đầu là sử của ngân hàng chúng ta nhìn thấy những cổ phiếu như là cổ phiếu MBB hoặc là những cổ phiếu Techcombank nó chạy rất mạnh trong khi đó thì cổ phiếu Vietcombank nó không tăng vậy tại sao chúng ta lại mua Vietcombank mà chúng ta không mua những cổ phiếu dẫn đầu như là MBB hay là Techcombank hay là chúng ta nhìn thấy ở trong dòng một xí thì PVD là cổ phiếu dẫn đầu trong ngành dầu khí tại sao chúng ta lại mua gas bởi vì gas là một cổ phiếu nổi tiếng nhưng rất nhiều người rất thích mua những cổ phiếu chúng ta gọi là blue chip nên chính vì vậy việc mà sai lầm lớn nhất của chúng ta đó là mua cổ phiếu dẫn đầu à, th thích chúng ta thích thay vì mua cổ phiếu dẫn đầu và sau khi bạn, bạn lựa chọn những cổ phiếu dẫn đầu rồi thì các bạn cần phải lựa chọn khi là cổ phiếu của bạn đang ở đâu để chúng ta thoát ra khỏi và khi chúng ta thoát ra khỏi thì chúng ta có nên đầu tư tiếp hay không thì chúng ta cần phải nắm rõ được cái cổ phiếu chúng ta cái nhóm cổ phiếu là chu kỳ chúng ta đang kết thúc hay chưa và các bạn có thể theo dõi ở đây thế thì đầu tiên các bạn có thể theo dõi cái uh, chỉ số vn 30 hoặc là số chỉ số vn index trong mỗi chu kỳ đi lên như này bạn rất là biết rằng mỗi một chu kỳ này nó có đợt điều chỉnh rất mạnh mỗi một chu kỳ này nó có điều chỉnh rất mạnh và mỗi chu kỳ này nó có điều chỉnh mạnh hơn càng đi lên về cuối cuối thì nó điều chỉnh mạnh hơn bởi vì phần lớn các cổ phiếu nó đã gì à, nó kéo lên đến cái thời đỉnh và nó chạy đến rút thì số lượng cổ phiếu cái số lượng mà chúng ta biết rằng là những cổ phiếu đang tốt những số lượng những cổ phiếu mà nó đang mà có dấu hiệu phân phối là nó nằm ở trên mô đỉnh rất lớn nên cái việc nó giảm mạnh là cái điện đương nhiên của thị trường chung chứ không phải có thông tin nào của nước Mỹ hay có thông tin nào của uh, kinh tế vĩ mô mà nó cần phải điều chỉnh đó là điều chỉnh tất yếu trong cái chiến lược đầu tư của chúng ta thế thì cái cái mà chúng ta đang vẽ ở đây có thể nó tạo ra mô hình đỉnh trước khi giảm có thể nó tạo ra quá trình tích lũy trước khi tăng thì tất cả những cái điều này chúng ta chưa thể biết được và chúng ta cần phải lựa chọn xem là cái nhóm nào tới đây có thể dẫn dắt và tùy thuộc vào quá trình phân tích vào những ngành những nhóm cổ phiếu để chúng ta biết rằng là có thể thị trường tích lũy tiếp tục tăng lên hoặc là sau khi tạo ra hai đỉnh trước cũng đi xuống đây là một trong những cái đầu tiên chúng ta cần phải nắm rõ được thế để hiểu rõ được cái điểm này thì các anh chị em có thể quan sát xem là cái chu kỳ đầu tiên của thị trường mà Dũng chia sẻ các bạn đó là những cổ phiếu mid cap đó là những cổ phiếu phân khúc trung bình à, một vài cổ phiếu có cái ngành tăng trưởng mạnh hơn đó là ngành thép chúng ta có thể quan sát những cái cổ phiếu mạnh rất mạnh trong ngành thép đầu tiên bước vào một chu kỳ tăng rất mạnh đó là cổ phiếu HSG nếu bạn mua cổ phiếu HSG trong đoạn này và bạn tiếp tục mua ở những cái nền nền nền thứ nhất nền hai và nền ba thì đây là những cái nền mà chúng ta có thể mua có độ an toàn cao nhất thông thường thì trong quá trình phân tích kỹ thuật thì những cái cổ phiếu nó nền trên nền 4 và nền 5 là lúc đó là lúc mà chúng ta thấy là cổ phiếu nó đã có những tỷ lệ rủi ro nhất định và chúng ta cần phải bán lên những cái nền này thì thường là chúng ta ít quan tâm nhiều hơn khi cái nền 4 nền 5 thì thị trường nó làm cho chúng ta quan tâm nhiều hơn và thường thì ở những cái nền như này lúc đó chúng ta cảm nhận là cái việc và sự trường thị trường rung lắc hay nhóm cổ phiếu mà chúng ta ngành thép nó có thể có những cái mức điều chỉnh nhất định nên chính vì vậy chúng ta có thể uh, tạm thời không tham gia hoặc là thoát ra để chúng ta có thể cơ hội theo theo dõi những nhóm cổ phiếu khác và ở giai đoạn đầu tiên chúng ta thấy là cái nhóm cổ phiếu ngành thép tăng rất mạnh tại sao khi nhóm cổ phiếu tăng mạnh như này thì chúng ta gì ạ khi đến lúc mà chúng ta cần bán ra chúng ta cần phải bán ra bởi vì mỗi cổ phiếu nó chỉ đi trong một cái giai đoạn nhất định thôi và sau đó thì chúng ta thấy là sau khi những cái nhóm ngành đầu tiên nó chạy nó cần cái cái nghỉ ngơi có một số nghỉ ngơi có một số chạy tiếp nhưng đa phần nó cần sự nghỉ ngơi trước khi nó bước vào một cái ngành chúng ta gọi là ngành có tốc độ tăng trưởng khá mạnh đó là ngành chứng khoán bạn biết là ngành chứng khoán là cái ngành mà sau khi mà một số ngành thép hoặc một số các cổ phiếu phân khúc trung bình họ chạy và chúng ta biết rằng tất cả cổ phiếu chạy thì nó cần phải quá trình chạy nước rút trước khi kết thúc chu kỳ và quá trình chạy nước rút thì nó cần phải phân phối và trong quá trình chạy nước rút này chúng ta thấy rằng cái cổ phiếu như là SSI có thể giai đoạn này nó là mạnh nhất và chúng ta có rất nhiều cổ phiếu trong ngành chứng khoán nó cũng bước vào một chu kỳ tăng và chạy nước rút thông thường các cổ phiếu tăng chạy nước rút khoảng trống như thế này chúng ta là coi cái việc những khoảng trống này gọi là những khoảng trống về kiệt sức và thường với quá trình ngừng nghỉ hay chúng ta phân phối này đó là một cái quá trình chúng ta đã là chuyển giao từ tiền từ các gì ạ nhà đầu tư nhỏ tổ chức sang nhà đầu tư nhỏ lẻ hay chúng ta gọi là phân phối và chỉ rất ít các nhà đầu tư biết các cổ phiếu giai đoạn phân phối bởi vì chúng ta vẫn cứ tiếp tục mua bắt đáy ở những cái vùng này bởi những lần trước chúng ta bắt đáy bắt đáy như này chúng ta đều thành công nhưng cái việc mà chúng ta kinh tế hay một cổ phiếu không thể có một cái lợi nhuận nhanh trong thời gian ngắn như này được nên cái việc kỳ vọng cổ phiếu tiếp tục đi lên đấy là cái sai lầm rất lớn của anh chị em trong quá trình đầu tư và chúng ta cũng thấy rằng là phần lớn các cổ phiếu gì ạ dòng chứng khoán tăng rất mạnh như này khi mà nó dòng tăng rất mạnh như này và nó tạo ra cái diện phân phối phía trên này thì thay vì chúng ta rút ra để chúng ta đi tìm kiếm cái nhóm khác và những cái nhóm sau này chúng ta có thể quan tâm đó là những nhóm ngành ngân hàng nó cũng tiếp tục tạo ra những nền chúng ta thấy là cái nhóm ngành ngân hàng có thể nó chạy song song với nhóm ngành chứng khoán nhưng chúng ta vẫn có những cái thời điểm chúng ta có thể tham gia hoặc những thời điểm chúng ta có thể tham gia vào những nền giá rất là chắc chắn và đây chính là những cái nhóm của ngành chúng ta gọi là những cổ phiếu dòng ngân hàng cũng tăng khá mạnh và với nhóm ngành ngân hàng thì các bạn biết rằng là đã có những cổ phiếu ngành ngân hàng nó, nó tiếp tục tăng tốc và chúng ta gọi là quá trình chạy nước rút quá trình chạy nước rút này tăng tốc thường thì chúng ta gọi là dẫn cuối cùng của chu kỳ ở ờ, những cổ phiếu như này khi mà các bạn thấy là các bạn ở vùng trên này nhiều người đặc biệt là các anh chị em F0 gần như là chúng ta sẽ rất thích mua vùng này tại vì mua nó đều thắng thì nếu chúng ta đầu tư tăng trưởng thì các bạn biết rằng là những cái điểm mua đây là những cái điểm mua tối ưu các bạn có thể mua những điểm mua tối ưu này và khi mà cổ phiếu đã có khoảng trống chạy rút thì chúng ta cần phải bán ra thay vì chúng ta vẫn giữ lại hoặc còn chúng ta có thể mua ở vùng này bởi vì khi mà mua những vùng này có thể những đợt hồi phục nó cần tích lũy và chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể cổ phiếu này tiếp tục tăng tiếp và thị trường lại tiếp tục chuyển giao chuyển giao những cái cổ phiếu chạy nước rút ờ, sang dòng dầu khí và đặc biệt là cổ phiếu địa PVD những cổ phiếu này tiếp tục tạo ra một cái quá trình tăng rất mạnh hay chúng ta gọi là tăng tốc những khoảng trống để tiếp tục uh, gia tăng những cái dao động lớn này nó cho chúng ta biết rằng cổ phiếu đang có dấu hiệu phân phối và bạn biết rằng là cái việc mà một cái cổ phiếu tích lũy rất là dài và nó chạy tăng tốc như này thì cái cơ tức cái cơ hội để tăng tiếp rất là thấp nên chính vì vậy thì việc mà chúng ta mua để tham gia những cái vùng này nó là rất rủi ro cái chiến lược của chúng ta gọi là bán bán bớt đi hay bán dần ra để thu lại tiền mặt với những cổ phiếu này thay vì chúng ta có những cái khoản tiền của những cái nhịp bán trước như này chẳng thế thì chúng ta chuyển dần sang những cổ phiếu ở những đoạn này thì đó là cái cách mà quay vòng tạo ra lợi kép rất là nhanh và chúng ta biết rằng là những cái cổ phiếu vốn hóa lớn chúng ta đang quan sát đây là những cổ phiếu mà tăng rất mạnh đó là những cổ phiếu ờ, chứng khoán những cổ phiếu ngân hàng những cổ phiếu dầu khí thì cuối cùng chúng ta cũng đã thấy rằng là cái cô nhóm cổ phiếu cuối cùng nó chạy nốt đó là của nhóm cổ phiếu gì ạ của dòng uh, bất động sản đặc biệt là chúng ta được lưu ý nhất là những cái cổ phiếu của nhóm ngành Vingroup và đây là những cái cổ phiếu mà nhóm này nó cũng tạo ra cái đợt tăng rất mạnh chúng ta gọi là giai đoạn cuối bởi vì tất cả các cổ phiếu nó thay nhau chạy rồi thì bây giờ còn cơ hội với nhóm nào để kéo thị trường lên nữa với gọi là chúng ta còn cái cơ hội nào để kéo cái chỉ số vn index này nữa nên chính vì vậy nó sẽ dừng ở đây để nó thay nhau phân phối trước khi nó cái đợt điều chỉnh rũ bỏ rất mạnh và sau khi rũ bỏ như này thị trường nó đi về đâu chúng ta không thể biết thị trường nó đi đâu phần lớn khi mà rũ bỏ như này thì thị trường nó có thể là tạo ra gì ạ tạo ra những cái uh, chúng ta bảo mô hình hai đỉnh nha phần lớn đây là không phải tất cả thì lúc đó chúng ta lại tiếp tục đi lựa chọn xem những cái cổ phiếu nào nó chưa chạy xong chẳng hạn như chúng ta thấy là những cổ phiếu Vinhome này có thể nó chưa chạy xong và nó có thể hồi phục và nó tích lũy trước khi chạy nốt hoặc là một số các cổ phiếu Vietcombank có thể chưa chạy xong nó có thể tích lũy quay trở lại chúng ta có thể mua lại tiếp thì rõ ràng nếu chúng ta đã biết khi mà thị trường nó gì ạ nó tạo ra những vùng đỉnh này chúng ta thoát ra đúng không anh chị em thoát ra để anh chị em có thể có tiền mặt và đây chính là cái lúc mà chúng ta tỉnh táo nhất khi mà chúng ta có thể bước vào một chu kỳ sau nếu cái cái đỉnh này nó vẫn tiếp tục tích lũy hoặc là các cổ phiếu mà chúng ta phân tích nó vẫn có cơ hội để chúng ta tham gia vào thay vì chúng ta gì ạ thay vì chúng ta lại cứ thấy có margin ạ tất cả những cổ phiếu này phần lớn mọi người có margin mọi người lại tiếp tục mua vào chúng ta mới mua vào có margin chúng ta mua vào và chúng ta không bán ra Đấy, chúng ta mua vào và chúng ta cứ để cổ phiếu nó chạy thay vì chúng ta bán ra và chúng ta rút ra tiền mặt và chúng ta chỉ dùng một phần lợi nhuận để mua những cổ phiếu mà nó đang tích lũy trên cái nền tảng như là trên cái nền kiểu như đây chúng tôi gọi là nền chắc chắn này thôi ạ những cái nền này chúng gọi là những nền chắc chắn thì cái việc của chiến lược mua như này nó sẽ đảm bảo cái độ rủi ro của chúng ta và việc mà phần lớn các cổ phiếu chúng ta thấy là chạy nước rút như này thì không có lý do gì mà thị trường có thể giữ lại được lâu và đây chính là những cái cảnh báo mà chúng ta có thể biết được và đặc biệt là mỗi một chu kỳ dừng nghỉ của thị trường thì nó có những cái đợt giảm rất mạnh đây chúng ta dừng nghỉ có đợt kéo lên giảm rất mạnh và nếu chúng ta không nắm rõ được cái này thì toàn bộ lợi nhuận đặc biệt là mơ gì chúng ta nó biến mất bởi vì những cổ phiếu mà nó chạy nước rút thì thường nó sẽ rất khó để có thể quay trở lại tăng tăng tiếp và chúng ta thấy rằng sau những giai đoạn này thì nó sẽ có dòng tiền nó sẽ chuyển dịch vào cái nhóm mới và chúng ta lại tiếp tục xem là cái nhóm mới nó sẽ là nhóm như nào và bạn biết rằng là những cái nhóm mới là những nhóm mà nó chưa chạy hoặc nó đang cần tích lũy chúng ta có thể thấy rằng rất nhiều các cổ phiếu vừa rồi nó đang chưa chạy chưa chạy xong như là SHB, Vietcombank chẳng hạn như thế cổ phiếu Vinamilk tất cả những cổ phiếu này là những cổ phiếu gần như chưa chạy thậm chí là những cổ phiếu gas nó chưa chạy như này thì chúng ta có thể có những cơ hội để tiếp tục tham gia vào những cổ phiếu này ở nhịp sau tuy nhiên thì ở trong chương trình này Dũng muốn hướng dẫn các bạn đó là với những thị trường mà đã tăng mạnh với những cổ phiếu mà nó đã chạy nước rút với những cái nhóm ngành như là uh, bất động sản những nhóm ngành như là dầu khí uh, ngân hàng hoặc là ờ, một số nhóm ngành khác nó chạy nước rút rồi thì không có lý do gì để chúng ta tiếp tục uh, tăng quy mô vốn lên hoặc là chúng ta tiếp tục sử dụng margin thay vì chúng ta rút ra khỏi thị, thị trường chỉ nắm giữ một phần rất nhỏ thôi để chúng ta có thể tiếp tục theo dõi xem là nhóm cổ phiếu nào tiếp tục đi lên trong chu kỳ tới thì đấy là một chiến lược đầu tư thực sự khôn ngoan với các nhà đầu tư của chúng ta nên khi mà các bạn đầu tư các bạn đừng tốt nhất đừng có nghe hay cả khi mà bạn mà rút kín rút hở thì thường là các bạn sẽ bị một ai đó thì à, một ai đó nói bạn là phải mua phải bán như nào vấn đề là cái cái trình độ của bạn với trình độ của họ có thể xa khác xa rất nhiều và bạn không đo lường được nếu bạn không đo lường một kiến thức không đo lường được cái cổ phiếu của bạn đang ở đâu thì thực sự bạn đưa ra quyết định rất là nguy hiểm trong quá trình đầu tư nên khi mà các bạn hiểu rõ được cái chia sẻ này của Dũng thì mong rằng các bạn sẽ uh, có thể quay trở lại nghiên cứu thị trường năm 2017 thì các bạn thấy là mọi thứ nó vận động giống nhau tất cả mọi thứ vận động giống nhau chỉ những nhà đầu tư không muốn nghiên cứu thị trường không muốn hiểu rõ sự vận động này mới có thể chúng ta bị thua lỗ ở ờ, năm 2017 17 ấy, có những nhà đầu tư kiếm hàng 5 600 phần trăm sau đó bị lỗ ngược lại nên việc mà chúng ta trong những cái phiên vừa rồi các bạn bị lỗ hay không các bạn còn là những người có thể hiểu rõ nhất là nếu các bạn đã lỗ lãi được ba bốn mươi phần trăm thậm chí là hàng trăm phần trăm nhưng trong một hai phiên nếu chúng ta sử dụng margin quá mức thì thậm chí là lỗ chỉ một hai phiên là chúng ta lỗ ngược lại đấy là phần lớn uh, các nhà đầu tư đã được vật phải gặp phải trong chiến lược đầu tư của mình nếu các bạn thấy là những video này thực sự có ích với chúng ta thì có thể đăng ký kênh vào Dũng của của, của Dũng ạ, đăng ký kênh vào Quang Dũng Media, hãy đăng ký kênh ở dưới để tiếp tục Dũng sẽ phát những video giá trị để giúp các bạn có thể hiểu rõ được cái sự vận động của thị trường một lần nữa xin cảm ơn quý vị các bạn xin cảm ơn